Vâng, đây là thịt bò Kobe, thớ thịt rất đều, mỡ và thịt nạc rất đều, cảm giác ăn rất mềm, ngọt. Mà khi ờ, người ăn vào, à, suốt đời không quên. Vâng, đây là một ờ, góc chiếu của thớ thịt thái cạnh bên. Đường mỡ và nạc rất đều, rất đẹp. vâng hôm nay ờ, Quyết Đô TV sẽ giới thiệu ba món ăn mà dành cho giới thượng lưu. Vâng. Đây là món đầu tiên là món uh, ờ, phi cá mập. Vây cá mập. Mỗi cá mập chỉ có một cái vây. Vây này vây phía chân lưng. Hay gọi là vi cá mập. Và được khai thác và để cắt ra. Đây là vây cá mập thô. Đây đây cái vây cá mập thô là còn cả phần thịt và phần da phía ngoài và sau khi khai thác thì được uh, lọc bỏ hết phần thịt bên ngoài và phần vây cá mập là phần chính giữa và phần sụn bên trong nữa vậy gọi là cái xương để cái vây nó cứng mà này sau khi được sơ chế vây cá mập có thể là được à, cước nhỏ thái nhỏ sơ chế và sau đó là được chế biến những thành những món ăn mà những món ăn này chỉ dành cho lấy thượng lưu hay là những thời vua chúa được cung tiến vua chúa món ăn của giới thượng lưu và rất đắt tiền và rất nhiều và giàu dinh dưỡng dành cho vua chúa và được sơ chế à, chế biến đóng gói à, xuất khẩu và bảo quản và à, những vi cá mập này với giá rất đắt nên là chỉ những người giàu có tiền có để ăn sử dụng đây ví dụ một món ờ, canh vi sụn cá mập đây, 7 triệu một kg à, món thứ hai đó là à, tổ chim yến đây để có một cái tổ chim yến thì người nuôi chim yến là đầu tư rất lớn với vài tỷ vài ba tỷ một cái nhà nuôi yến và với sự mạo hiểm của những người nuôi yến và khai thác yến trèo lên cao bởi vì tổ yến là làm trên những hang động rất cao và khi con người làm nhà cho nó thì nó cũng làm tổ trên rất cao phải làm giàn giáo cây trống để trèo lên khai thác rất nguy hiểm khi khai thác Đây, tổ yến rất nhiều làm tổ yến như sao xa Vâng. Và sau khi tổ yến là khai thác thì được à, sơ chế. Thì đây là tổ yến đang còn à, dính à, đôi chút lông. Và sau khi <clears throat> tổ yến được sơ chế thì à, những cái lông này có thể được nhặt đi. Và với tổ yến này thì Việt Nam của chúng ta là cũng rất nhiều nơi có như như Hạ Long hay vùng Quảng Bình hay những ờ, tỉnh miền Nam để tổ yến được tinh chế tinh chế thì à, được nhặt hết lông và giá trị dinh dưỡng của tổ yến là rất cao đây là tổ yến hay là chính là từ những nước bọt của chim yến là được đóng gói xuất khẩu đi các nước như ờ, Mỹ thị trường cao cấp Mỹ hay à, Singapore à, các nước châu Âu từ yến được làm khô và đóng gói từ tô yến thì cũng có rất nhiều món ngon từ canh yến yến xào canh yến hạt sen yến xào ừ. đây một bát canh yến với những người cần bổ sung dinh dưỡng thì với tổ yến thì là một loại bổ sung chất dinh dưỡng rất nhanh đây tổ yến là canh táo đỏ tổ yến nấu với táo đỏ và tổ yến hạt sen hạt sen à, cộng táo đỏ và nhân sâm thứ rất bổ dưỡng mà những thời vua chúa thường được à, con dân cung tiến bát cá nhân rất ngon nên rất cao cấp vâng với ờ, chất dinh <clears throat> dinh dưỡng cao giá trị calo cao dinh dưỡng cao thì cũng giá cũng không phải vừa 7 triệu ba một kg vâng món thứ ba đó là món thịt bò Kobe thì bò Kobe với những con bò được chăm sóc đặc biệt hay nghe nhạc thức ăn rất cao cấp và đây thậm chí là những ờ, nghệ sĩ chơi violon được mời về để chơi ờ, nhạc cho bò nghe một câu chuyện là rất kỳ lạ phải không ạ và bò được massage đây những cái tấm mút massage trải sạch cho bò những chú bò được đeo số hiệu hẳn hoi và đây massage lưng làm sạch cho bò và thậm chí là bò còn được uống bia đây những người kỹ sư chăn nuôi à, cho bò uống bia Mà, đây ạ Này bác này cũng đang cho bò uống bia đấy Một câu chuyện kỳ lạ mà Ở nước chúng ta chưa từng nghe thấy để Cho bò uống bia Một người chăm sóc à, Một cách chăm sóc rất đặc biệt là Tại sao bò nó ngon như vậy Và những à, từ cách chăm sóc đặc biệt như vậy Thì chúng ta có được những thịt bò tươi ngon và những à, thơ thịt rất đặc biệt với bò như là chúng ta thì là bò um, bò cơ riêng thịt riêng nhưng mà bò Kobe này thì thịt nạc và thịt mỡ đan xen vào nhau ăn rất mềm rất ngọt và tôi cũng đã, đã được từng ăn nha mọi người nhé đã từng được ăn rồi rất mềm ngọt rất mềm ngon nướng gần như không phải thấm ướp ra thấm ướp gia vị gì nhưng mà bò vẫn rất ngon này nhìn rất con mắt thôi thì bò rất đỏ và vâng, này với ờ, rất nhiều cách chế biến thái mỏng cuộn rồi à, ăn lẩu rồi nướng ờ, viên tròn nướng dạng thái con toán thái vuông và đây là cách cụ thể là nướng nướng cả miếng xong rồi thái và ăn cùng rau và gia vị khi mà chúng ta được ăn những ờ, miếng thịt bò Kobe này thì mình nhớ đời một à, giá trị đặc biệt từ con người tạo ra đây và nướng thành miếng và thái ra từng lát một đặc biệt là bò Kobe này thì nướng vừa chín đến không nướng quá đây nướng vị, thái mỏng ra nướng vị. mà đây là nướng dạng bít tết chế biến theo kiểu châu Âu Anh nướng cả miếng to xong là thái lát khi ăn dùng dĩa khai lát khi ăn và đây là bò nướng thái mỏng thái lát mỏng nướng ăn cùng cơm và đây là một dạng là thái mỏng ăn lẩu thái, đặc biệt là bò thái mỏng à, những bản to thái mỏng để nhúng lẩu ăn rất ngọt và với giá của nó cũng không phải là rẻ 10 triệu một kg và kênh của quyết à, mọi người xem video thấy hay thì Đừng quên một like, một chia sẻ, một đăng ký Xin cảm ơn mọi người Bye bye Xin chào mọi người Hẹn mọi người video sau